Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn. À, tôi đang là cố vấn đầu tư về bất động sản tại khu vực mà thành phố Hồ Chí Minh phân khúc căn hộ cao cấp là nhà phố cũng như là bất động sản thương mại. À, hôm nay tôi làm cái video này để à, chia sẻ với những nhà đầu tư à, sẽ những cái việc mà là có thể diễn ra ở à, à trong cái việc mà mua bán ha khi mà bạn tiếp xúc với những à, à, bạn sale thì họ có những cái chiêu gì mà có thể là sẽ à, gài bạn và hoặc là bạn sẽ bị bỏ qua những cái chi tiết mà quan trọng để bạn phải mua những cái bất động sản mà không như là bạn mong muốn hoặc là những cái chiêu trò của chủ đầu tư ha thì cái video này mình sẽ nói tới cái vấn đề mà là chiêu của những cái À, bạn sale ha tức là họ có thể là họ sẽ vì uh, muốn bán cái sản phẩm uh, của họ ở từ cái dự án này họ sẽ sẵn sàng nói xấu uh, về cái dự án khác à, hoặc là họ sẽ uh, sàn à, chính bản thân chủ đầu tư chính bản thân sàn và dưới sự giúp đỡ của sale họ sẽ bán những cái dự án mà nó chưa được cấp phép à, hoặc là à, có một cái vấn đề nữa cái vấn đề thứ ba mình nói về cái chiêu của những cái à, một bạn môi giới ha hoặc là chủ đầu tư hoặc là à, sàn họ sẽ ghim lại ghim hàng để họ đẩy giá thì cái ờ, mình sẽ nói về cái cái chiêu đầu tiên ha cái chiêu đầu tiên đó là họ sẽ à, khi mà bạn ờ, sẽ đem mà ví dụ bạn thường bạn sẽ coi mua những cái bất động sản ở khu vực đó bạn sẽ xem được là à cái này cái này cái này ha xem nó có cái nào nó phù hợp nhưng mà nếu mà cái sàn đó họ chỉ bán một cái sản phẩm thôi thì họ sẽ uh, nói cái những cái uh, dự án khác là Ờ, nó không tốt hoặc là chủ đầu tư họ không có giấy phép hoặc là chủ đầu tư họ không có thể uh, xây dựng được đâu họ bị kẹt vốn hay thế này thế kia ha tất cả uh, chiêu của những cái người môi giới tức là để cho bạn không có quan tâm tới việc khán khác và họ chỉ mong muốn bạn là focus vô cái dự án của họ thôi họ sẽ nói tất cả những cái điều mà à, tốt nhất về cái dự án của họ họ sẽ nói a à, cái này sẽ phù hợp với anh chị anh chị mà không mua uh, sớm anh chị mà không mua ngay thời điểm này thì à, anh chị sẽ không có cơ hội mua nữa hay là ngay thời điểm này có những cái chương trình khuyến mãi nếu mua sẽ được tặng uh, sẽ được chiết khấu sẽ được tặng cái này tặng cái kia ha và khi mà mình nghe như vậy mình sẽ à mình sẽ nghĩ là à, chắc là nếu mà mình tin với bạn sale thì mình sẽ à, sẽ sẽ sẽ mua cái bất động sản ở cái chỗ mà dự án của họ mình không có à, quan tâm tới cái việc mà là à, cái dự án đó có giấy phép hay chưa à, có những cái à, mọi cái giấy tờ đầy đủ hay không ha thì đó là cái chiêu cũng là cái chiêu của họ nói xấu những cái dự án khác để tập trung vào cái dự án họ đang bán cái chiêu thứ hai đó là họ sẽ uh, bán khống cái uh, cái cái sản phẩm ở trên thị trường ấy. có khi là ví dụ có những cái chủ đầu tư họ uh, thật ra họ chưa bán cái sản phẩm đó họ mới là lên cái chương trình để bán thôi nhưng mà tại sàn ha chủ sàn ha họ đã để cho sale à, họ chạy marketing họ chạy sale để ờ, thu hút những cái booking của khách à, và để cho khách hàng mà đặt booking và ờ, đâu đó là cái về cũng nhiều mục mục đích một là họ muốn giữ à, khách hàng à, nếu mà đã booking này thì họ sẽ không có đi booking ở chỗ khác tại vì khách hàng nghĩ rằng là ờ à, thôi tôi booking ở chỗ đấy rồi thì tôi sẽ không có quan tâm tới cái cái cái sàn khác nữa à, thì uh, mục đích của họ hoặc là họ sẽ lấy booking trước để họ giữ khách ha, à, họ giữ bạn lại hoặc là họ sẽ lấy cái data của bạn khi mà bạn họ chạy quảng cáo ha, à, họ lấy cái data của bạn hoặc là khi mà bạn đã booking à, vào cái cái sàn đó rồi bạn biết là cái lượng tiền mà booking á, là nó là một con số rất là lớn ha khi mà bạn booking một mình bạn 50 triệu nhưng bạn miễn cả ngàn người thì con số nó lên tới mức độ nào và con số đó cái số tiền đó nếu mà là sàn có uy tín sàn đàng hoàng thì họ sẽ à, giữ đó và nếu mà bạn không mua họ sẽ trả lại cho bạn nhưng mà nếu mà những là gặp những cái sàn mà họ không có uy tín họ không đàng hoàng thì coi như họ sẽ trốn mất với cái số tiền đó thì coi như là bạn 50 triệu mà bạn nghĩ là nếu mà để đi thưa hay là đi kiện hay là, ấy thì nó mất thời gian ha thì đâu đó cũng là cái việc mà là nguy cơ bạn mất tiền nếu mà bạn không có biết là dự án đó có à, mở bán hay không nhiều khi đi hỏi chủ đầu tư chủ đầu tư nói là ô chưa chưa à, phải đợi thì họ cũng phải đợi giấy phép những chủ đầu tư lớn đó, họ là phải có giấy phép thì họ mới làm à, còn những chủ đầu tư nhỏ thì họ sẽ à, làm bất chấp ha rồi à, cái việc ờ, cái chiêu ờ, thứ ba đó là họ sẽ ờ, ghim những cái cái, cái sản phẩm lại ha họ sẽ để họ làm giá họ nâng cái giá bán lên mà họ có cái lợi nhuận ở trong đó nhiều khi những cái cái căn mà phù hợp với khách ha, họ sẽ ghim lại họ sẽ không bán nhưng mà ha, họ chỉ chào những cái thực là khi mà ra hàng ha, thì bạn phải biết rằng là cái kiểu ra hàng của tất cả các chủ đầu tư và tất cả nếu mà người bán ha họ sẽ ra hàng những cái căn mà à, xấu trước à, những cái căn khó bán họ sẽ ra trước và bạn họ sẽ chạy những cái quảng cáo mà được uh, giá tốt hay là gì gì đó ha thì những cái căn đó là giá cá không có tốt nhưng mà rồi khi mà những cái căn mà đẹp thì họ sẽ để sau họ ghim lại để sau và lúc đó họ đã nâng theo cái tỷ lệ mà là à, cái quy trình mà tăng tăng giá rồi tại vì á, khi mà nếu mà bản thân mình nếu mà mình mua một cái bất động sản ở một cái dự án nào đó nếu mà nó tăng giá thì mình cũng happy đúng không thì chủ đầu tư mà nắm được cái cái yếu điểm này và nắm được cái cái mong muốn này của nhà đầu tư thì họ sẽ tăng giá theo từng đợt và khi mà nhà đầu tư thấy cái bất động sản của mình tăng giá như vậy họ cũng thấy happy à, và những người đầu những người sau cũng sẽ họ có mục đích của họ họ cũng sẽ bút được những người mà họ à, mua thì họ phải mua ngay ở cái lần đầu hoặc là họ sẽ tranh thủ mà mua với cái tư tưởng là nếu không mua thì giá nó sẽ tăng nếu không mua thì sẽ không có hàng à, đó là cái cái chiêu của chủ đầu tư cũng như chiêu của sale à, sẽ à, bút bạn để cho bạn là mua bạn mua những cái à, bất động sản mà là nhiều khi nó không phù hợp với bạn nhiều khi nó không có đúng với cái tiêu chí của bạn nhưng mà bạn mua vì giá nó rẻ à, và khi mà bạn mua như vậy nó không có phù hợp nó không đúng tiêu chí bạn bán ra nó khó à, vì lúc đó thì à, sale không quan tâm nữa thường là những cái người mà à, bạn sale bán hàng thì bạn sẽ bán một lần rồi sau đó là bạn sẽ bỏ mặt các bạn ha ít người quan tâm và chăm sóc với bạn nên là bạn phải tìm cho mình một chủ đầu tư à, có uy tín tìm cho mình một à, bạn sale à, bạn môi giới à, có tâm ha sẽ giúp bạn mua những cái bất động sản tốt nhất có khả năng có lợi nhuận và an toàn ha, à, trong cái việc mà đầu tư của mình à, đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng cái việc đầu tư của bạn sẽ gặp cái tất cả những cái điều mà tốt đẹp à, à, nếu cái video này của tôi nó có à, có thể giúp ích cho một ai đó thì bạn hãy giúp dùm tôi chia sẻ nó cho họ à, và hãy subscribe cái kênh video của tôi để bạn có thể nhận được những video tiếp theo một cách sớm nhất cảm ơn và chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại ở video tiếp theo